anh là đời sóng gió em biết yêu anh là đời bão tố tim em sao vẫn cứ thầm mong thiết tha dù anh xa cách lạnh lùng rời xa mãi xa nhau dù lòng buốt nhau cô đơn thành lời muốn nói đêm đêm dòng nước mắt lệ loi biết yêu là thêm đớn đau từng ngày giọt đau năm tháng trôi lặng lẽ tình người biết em tìm về nơi đâu mai nếu xa nhau lòng còn hối tiếc khi giữa đôi ta nghìn trùng sáng biếc đêm nay tìm về chúa